Wow, các bạn có thể thấy như là khi chúng ta vừa mới bước vào trong tầng 1 là các lỗ đèn đã đồng thời bật sáng lên rồi Xin chào quý vị và các bạn Ngày nay thì cụm từ khu đô thị thông minh Smart City, ngôi nhà thông minh hay Internet vạn vật IoT đang ngày càng trở nên phổ biến và đây đang là xu thế trên thế giới và Việt Nam. Và với xu thế này đang giúp cho con người của chúng ta ngày càng trở nên tiện nghi, an toàn và tối ưu hơn rất là nhiều. Và để tìm hiểu về công nghệ này, hãy cùng chúng tôi gặp bạn Quốc Huy, kỹ sư công nghệ thông tin của IMAX. Xin chào Quốc Huy. Xin chào Dancy, xin chào các bạn. Mình là Quốc Huy, kỹ sư công nghệ của IMAX, cha đẻ của nền tảng công nghệ IoT Platform đã được ứng dụng rộng rãi hiện nay. Nằm trong đại đô thị 300 ha, Mây Mayhome Capital Phú Quốc của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành là khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái đáng sống bậc nhất Phú Quốc, với hệ thống tiện ích cao cấp và là điểm đến mới có sức hút với du khách trong nước và quốc tế, một mảnh ghép hoàn hảo đang còn thiếu của du lịch Phú Quốc. Ngay từ bước thiết kế, quy hoạch hạ tầng, kiến trúc, chủ đầu tư đã rất chú trọng tìm hiểu công nghệ và định hướng xây dựng Mayhome trở thành một khu đô thị thông minh, đồng bộ với đầy đủ các tiện ích tối ưu nhất. Song Nam Group đã song hành cùng với chủ đầu tư từ những ngày đầu để tư vấn lập quy hoạch hạ tầng thông minh cũng như đồng bộ hệ thống Smart Home cho khu villa thấp tầng, Smart Building cho khu cao tầng. Việc quy hoạch và áp dụng đồng bộ các giải pháp thông minh, số hóa cho các khu vực như hạ tầng khu đô thị, quảng trường, phố đi bộ, công viên nước, khu villa thấp tầng, shop house, khu cao tầng với điểm nhấn mà Song Nam Group đã đưa ra là một giải pháp hợp nhất, tích hợp đồng bộ các tính năng như Smart Security, Smart Energy, Smart Home, Smart BMS, về chung một nền tảng mở IoT platform. Dữ liệu được lưu trữ và bảo mật tại server thuộc sở hữu của chủ đầu tư ngay tại dự án. Ngoài ra, nhà thầu cũng đã thiết kế riêng cho một chuỗi dự án May Homes, một ứng dụng app độc đáo cho phép cư dân dùng một app duy nhất để quản lý toàn bộ ứng dụng Smart Home trong căn nhà của mình. Đồng thời, cũng thông qua app này cho phép kết nối cư dân với cư dân, cư dân với ban vận hành khu, cư dân với xã hội đón bắt xu hướng số hóa đang lan rộng trong mọi mặt đời sống. IMAX Smart Community App chính là chìa khóa cho phép cư dân giao tiếp hai chiều với ban vận hành, gửi phản ánh, đặt các dịch vụ và tiện ích khu, tiếp cận với các dịch vụ ngoại khu, quản lý các thiết bị thông minh trong căn hộ của mình, Smart Home. App cũng đồng thời cho phép ban vận hành dễ dàng số hóa các công tác từ lễ tân tới bảo vệ và kỹ thuật vận hành của khu. Ban vận hành dễ dàng gửi các thông báo số cho cư dân như thông báo về tiền điện, tiền nước, phí dịch vụ, thông báo họp tổ dân phố, e-vote cũng như các thao tác vận hành toàn bộ hệ thống cơ điện như một ứng dụng BMS di động. hiện tại thì Dan Chi và Quốc Huy đang đứng tại căn hộ mẫu LK3116 thuộc khu đô thị May Home Capital Phú Quốc và chúng ta hãy cùng đi khám phá xem căn hộ này được ứng dụng Smart Home và Smart Community như thế nào nhé. Mời Dan Chi. có thể thấy như là khi chúng ta vừa mới bước vào trong tầng 1 là các lộ đèn đã đồng thời bật sáng lên rồi đúng không ạ? Đó và ở đây thì Dan Chi thấy như là tầng 1 thì như là tầng để trưng bày sản phẩm đúng không? Và các đèn ở bên trên chiếu xuống rất là sáng Đúng vậy, Danchi đang được trải nghiệm hoạt cảnh welcome trở về nhà bằng cách kết hợp những thiết bị như đèn, rèm và điều hòa. Chúng ta có thể tạo ra những hoạt cảnh mà chủ nhà mong muốn. Ờ, ngoài cái hoạt cảnh welcome này thì ờ, chúng ta còn có thể sử dụng những hoạt cảnh gì nữa? Bên cạnh hoạt cảnh welcome chúng ta có những hoạt cảnh cơ bản như ăn tối, tiếp khách và ra khỏi nhà. Như Lan Chi có thể thấy ở dưới tầng 1 này chúng ta có rất là nhiều đèn phục vụ cho việc trưng bày ở dưới Trông rất là sang trọng và lộng lẫy Chính xác rồi, hệ thống đèn này làm cho khu vực trưng bày trở nên rất là sáng rõ đúng không ạ? Và bây giờ thì Đan Chi có thể thử các tính năng tắt bật trong căn phòng này bằng cách sử dụng app trên điện thoại được không? Được chứ, để có thể điều khiển được các thiết bị trong căn phòng này chúng ta sử dụng app iMac Smart Community Đây là một ứng dụng mà bên iMac mình đang phát triển Thì ờ, như Đan Chi có thể thấy chúng ta truy cập vào căn phòng mà chúng ta đang đứng nó là phòng trưng bày thì anh chị có thể thấy như đây là danh sách thiết bị của những căn phòng này bạn có thể thử với một số một số thiết bị mà bạn muốn à, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thử với các loại đèn nhé. đầu tiên là đèn chùm nào ok rồi đấy là đèn hát nào và đèn downlight Bên cạnh những thiết bị chiếu sáng thì căn nhà này chúng ta còn có những thiết bị an ninh như cảm biến báo cháy, cảm biến chuyển động và cảm biến cửa nói đến hệ thống cửa thì đang chi nghĩ là uh, hệ thống cửa là một trong những cái bộ phận rất là quan trọng trong việc giữ gìn an ninh của ngôi nhà đúng không vậy thì nếu như mà gia chủ mà có đi ra ngoài nhưng mà nhỡ thế nào lại quên mất không khóa cửa thì có thông báo về phần mềm của mình hay không Đối với ứng dụng của iMac thì đây là một vấn đề rất là nhỏ Chúng ta có thể theo dõi được trạng thái của cửa thông qua app ngay cả khi chúng ta không có ở nhà Vậy thì chúng ta có thể thử ngay tính năng này của cửa được không? Được chứ, mời Lan Chi Khi chúng ta mở cửa thì hệ thống sẽ thông báo lên app rằng cửa đang được mở và ngược lại khi chúng ta đóng Vậy là gia chủ kể cả khi mình đang ở xa vẫn có thể biết được là tình trạng căn nhà của mình đang đóng hay mở cửa đúng không? Đúng Wow và Danchi rất là háo hức được xem thêm các tiện ích khác của căn nhà này Vậy thì mời Danchi lên tầng 2 mà chúng ta bước lên thì đèn cầu thang cũng tự động bật lên luôn Đúng vậy, như Đan Chi có thể thấy chúng ta có hai cảm biến chuyển động ở hai đầu cầu thang Khi có người đi qua, cảm biến chuyển động sẽ nhận tín hiệu và điều khiển bật tắt đèn ở khu vực cầu thang Tầng 2 là khu vực của phòng khách và phòng bếp riêng phòng khách ngoài những đèn và điều hòa chúng ta có thêm rèm quạt và tivi thông minh Wow, và Đan Chi đang thấy là cả căn phòng khách này đang được bao phủ là bởi rèm để có thể lấy được ánh sáng từ bên ngoài vào. Vậy thì toàn bộ hệ thống rèm này đều có thể điều khiển bằng một nút chạm ở trên màn hình điện thoại đúng không? Tất nhiên rồi, không những thế chúng ta còn có thể hẹn giờ bật tắt cho rèm nữa. Ờ, thế thì Đan Chi có thể thử mở và đóng rèm một chút được không? Được chứ. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử ở trên app của iMax nhé. Và bây giờ thì mở rèm ra một chút nào Wow rèm mở ra rất là nhanh đúng không? Nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính Rất là tiện lợi đúng không? Đó và chắc là tương tự với lại quạt và tivi thì chúng ta cũng có thể đặt địch và có thể bật tắt như vậy đúng không? Được chứ, anh chị có muốn thử với tivi không? Ờ, mình có thể thử luôn nhỉ? Vậy thì chúng ta thử điều khiển tivi nhé Ok Đầu tiên bật tivi Joe Smart Hotel Đó, giảm âm lượng trong giai đoạn 2020-2025 Và đến thời điểm hiện tại thì song nam Group đã tham gia triển tăng âm lượng khách sạn đầu tiên trong chuỗi dự án này từ năm 2020 đến năm Ứng dụng của iMac có thể điều khiển TV giống hệt một chiếc điều khiển thông thường Wow, rất là tiện ích đúng không? đó và ngoài cách là chúng ta sử dụng bằng cách là uh, ấn và chạm ở trên phần mềm trên điện thoại thì còn có cách nào để cho gia chủ có thể sử dụng là tắt bật các thiết bị trong phòng này không? Bên cạnh việc điều khiển qua app, chúng ta có thể điều khiển thông qua công tắc không dây của hãng Slider Electric. Đây là một hãng thiết bị điện và tự động hóa bậc nhất thế giới. iMac rất tự hào khi đã có thể có những thành tựu nhất định trong việc tích hợp những sản phẩm của hãng vào ứng dụng iMac Smart Community. Và đây là khu vực phòng bếp và như Đan Chi đang thấy thì phòng bếp có vẻ là nơi có rất là nhiều tiện ích Ví dụ như là tủ lạnh này, lò vi sóng này, bếp này cũng như là hút mùi đúng không? Đó thì tất cả những cái tiện ích này thì có thể sử dụng bằng uh, ứng dụng iMax đúng không? Tất nhiên rồi, ngoài những thiết bị gia dụng bình thường Bên uh, ứng dụng iMax còn có thể tích hợp những thiết bị AI như robot hút bụi, tủ lạnh và hút mùi thông minh Wow, rất là tiện ích đúng không? Chỉ bằng một nút chạm ở trên màn hình mà thôi đúng vậy. Thế thì tất cả phòng bếp của chúng ta đều có thể điều khiển rất là nhanh và gọn đúng không ạ? Và ở đây thì Đan Chi có nhìn thấy một màn hình nhỏ ở đây đúng không? Giới thiệu với Đan Chi đây là hệ thống chung cửa Căn nhà này gồm có hai màn hình được đặt ở tầng 2 và tầng 3 Được lối với chuông cửa được đặt ở tầng 1 Khi khách nhấn chuông cửa thì màn hình sẽ thông báo có khách đến với gia chủ Ngoài ra hệ thống còn điều hướng cuộc gọi đến ứng dụng iMac đó, thế thì nếu như mà gia chủ đang ở tầng 2 Ví dụ đang nấu ăn hay đang ngồi phòng khách Hoặc là đang ngủ ở trên tầng 3 cũng có thể biết được là khách đang gọi mình ở dưới tầng 1 đúng không? Đúng hoặc kể cả là gia chủ đang không có ở nhà Cũng biết được là ai đang đến nhà mình chơi đúng không? Đó, và có rất là nhiều tiện ích Và ngay bên cạnh đây thì đang chị thấy có một bảng điều khiển với rất nhiều các nút bấm Thì chắc hẳn đây là điều khiển của điều hòa đúng không nhỉ? Đây là điều khiển điều hòa của phòng bếp Đáng chị có muốn thử không? Có chứ <laughs> Điều khiển này cũng điều khiển được bằng uh, ứng dụng iMac luôn Tất nhiên rồi, tất cả những thiết bị ở trong nhà đều có thể điều khiển bằng ứng dụng iMac Smart Community à, Thế thì chúng ta có thể thử uh, điều khiển một chút cho nhiệt độ trong phòng đi Ok, đầu tiên chúng ta sẽ điều khiển bật điều hòa Ở đây thì Dan Chi thấy có rất là nhiều nút bấm tương tự như là một chiếc điều khiển điều hòa thông thường đúng không? Đó, đúng thay vào đó thì là bằng uh, trên màn hình và trên ứng dụng tích hợp uh, iMac trên điện thoại luôn Chúng ta có thể thay đổi nhiệt độ của điều hòa này Bây giờ mình sẽ tăng nhiệt độ lên thành 27 độ Đó, thấy không gian xung quanh rất là ấm rồi đúng không ạ? Đó và mình cũng có thể giảm chỉ bằng cách là mình quay cái vòng này thôi Đúng như vậy Ok, có rất là nhiều tiện ích mà chúng ta có thể khám phá Vậy thì uh, Dachi nghĩ là cũng có rất nhiều những tiện ích trên tầng trên nữa để chúng mình đi khám phá nhỉ? Mời Dachi lên tầng 3 Giới thiệu về Danxi, tầng 3 là khu vực của phòng ngủ, bao gồm 3 phòng ngủ cũng giống với tầng 1 và tầng 2, các thiết bị ở trong phòng ngủ đều có thể điều khiển thông qua app iMac Smart Community. Bên cạnh đó, khu vực nhà vệ sinh chúng ta có thể điều khiển hệ thống lóng lạnh và hệ thống quạt thông qua app. Chúng ta cũng có thể đặt lịch cho những hệ thống này nữa. Wow, thế thì rất là tiện lợi nếu như mà gia chủ đang ở công ty đúng không? Mà về tới nhà lại phải bật bình nóng lạnh, phải mất thời gian chờ đợi Thì với ứng dụng iMax này thì chúng ta có thể là tiện lợi đặt trước từ khi mình còn ở công ty Đó mà về đến nhà có ngay nước nóng để tắm rồi, rất tiện đúng không ạ? Đúng rồi Sau một hồi trải nghiệm thì Đăng chi cảm thấy như nào? Wow, Dan Chi chưa bao giờ mà được trải nghiệm một căn nhà thông minh mà lại thú vị như vậy Cảm giác như là mình rất là quyền năng khi mà chỉ cần một cái chạm tay của mình trên chiếc smartphone thôi Mà mình có ờ, một trợ lý này, một quản gia, một người giúp việc online tại nhà của mình Và ngoài ra thì Dan Chi còn ờ, hình như là mình còn ờ, có thể sử dụng được bằng giọng nói của mình đúng không? Đúng vậy, ứng dụng iMac Smart Community cho phép tích hợp đa nền tảng các phần cứng như Slider, Dahua cho phép điều khiển các thiết bị bằng giọng nói thông qua loa thông minh nhưng nếu mà chỉ dừng lại ở đây thì nó chính xác chỉ là một ứng dụng Smart Home bình thường. Tuy nhiên sự khác biệt của iMac và những điều cực kỳ thú vị mà Dan Chi lên khám phá tiếp theo đó chính là mục Smart Community ở trên app. Bên uh, iMac đã thiết kế ra rất nhiều tiện ích, những tính năng thông minh phục vụ cho cư dân có thể liên kết được với nhau cũng như kết nối giữa cư dân với ban quản trị tòa nhà và khu đô thị. Nào, mình hãy bắt đầu cùng khám phá nhé. Ok. Và đây Smart Community, mục cộng đồng cư dân Thông minh sẽ là tính năng lần đầu tiên được xuất hiện tại Việt Nam và trên thế giới. Bây giờ mình sẽ mô tả lần lượt từng tính năng. Đầu tiên đó là tính năng hóa đơn. Thông báo hóa đơn cho từng căn hộ, từng theo từng nhóm như điện, nước, điều hòa, phí chiếu sáng đô thị, phí quản lý cư dân. Tiếp đến, nó là phần giao tiếp cho phép cư dân có thể giao tiếp hai chiều với bộ phận lễ tân, an ninh bảo vệ, kỹ thuật tòa nhà hay là cư dân sống cùng trong khu đô thị đó. Rồi mục e-vote với tình hình Covid vừa rồi, việc họp cộng đồng cư dân offline là không khả thi. Do vậy, ai mắc thiết kế tính năng e-vote cho các cư dân có thể đưa ra ý kiến đình bầu cho những công việc chung của khu. Tiếp đến là mục shop house cho phép các chủ các căn shop house đăng ký gian hàng mà mình bán để tiếp thị giới thiệu trực tiếp cho đối tượng cư dân nội khu Hiện chúng tôi cũng để ngõ cho phép ờ, chủ đầu tư lựa chọn để kết nối rộng rãi với tiện ích ngoài khu phục vụ đầy đủ hơn nhu cầu mua sắm của cư dân. Về phần tiện ích, giúp chủ đầu tư số hóa hầu hết các tiện ích nội khu dễ dàng phục vụ đầy đủ các nhu cầu từ thể thao, câu lạc bộ, tiện ích kinh doanh, ăn uống. Cư dân dễ dàng đăng ký dịch vụ chỉ bằng những nút chạm trên app. Bãi đỗ xe giúp bạn có thể tìm kiếm dễ dàng bãi đỗ xe và những vị trí còn trống Chúng tôi cũng thiết kế trong tương lai iMac sẽ phát triển ứng dụng tìm xe vị tìm ờ, vị trí đỗ xe đỗ theo biển số và chỉ dẫn GPS tới vị trí đỗ xe. Phần phản hồi cho phép ban vận hành khu đô thị tiếp nhận các phản hồi của cư dân Chúng tôi cũng thiết kế theo phản hồi theo hai chế độ Public và Private. Khi khách chọn chế độ Private thì thông tin tương tác kín giữa chủ căn hộ và ban vận hành. Khi khách chọn chế độ Public thì thông tin hiển thị trên mục tường nằm ở trên bảng tin. Cũng trong mục bản tin, bạn có thể tham khảo những thông báo chung của khu hay những thông báo riêng được gửi tới căn hộ của mình. Trong tương lai, iMac đang phát triển thêm tiện ích như phương thức thanh toán online hay các uh, voucher khuyến mãi phục vụ ở các nhu cầu khác của cư dân. Vậy Dan Chi có muốn thử vận hành một tính năng của iMac Smart Community không? Ừ, chắc chắn rồi và Chi nghĩ rằng ờ, mình sẽ gửi một phản hồi về cho bên kỹ thuật vận hành xem nhé. Rồi mình sẽ gửi một phản hồi về nước bị dò dỉ trong căn hộ của mình. Và rồi, đã thấy ban vận hành phản hồi rất là nhanh chóng đúng không? Đó thì đối với Chi thì đây là một tiện ích rất là thiết thực so với các cư dân và đặc biệt là một người phụ nữ như mình chẳng hạn nếu như mà mình ở nhà một mình hoặc là ba mẹ mình hoặc là ông ba đấy những người lớn tuổi thì rất là khó trong những cái công việc như là máy móc hay điện nước đúng không ạ đó thì đây là một cái tính năng rất thiết thực để cho chúng ta yên tâm khi ở nhà một mình rồi và quý vị và các bạn thân mến thì vừa rồi chúng ta vừa trải nghiệm và khám phá căn nhà ở LK3116